hương vị, pháp bảo. Thiền sư Usilananda Thiền chỉ Trong bài giảng trước, sư đã nêu ra những bước đầu tiên của một người Phật tử trên con đường tu tập bát chánh đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trước hết, người đó cần phải giữ giới để kiểm soát được hành động và lời nói của mình tránh điều bất thiện về thân khẩu. Nhưng nếu chỉ giữ giới không thôi, thì chưa đủ. Vì mặc dầu ta cố giữ không sát sanh trộm cắp, nói lao, nhưng trong tâm ta vẫn còn rất nhiều ô nhiễm. Ta vẫn có thể ôm ấp những suy nghĩ, những ý muốn giết hại, chiếm đoạt, lừa dối. Vì vậy phải cố gắng kiểm soát tâm ý. Đây là bước đầu về định. Đức Phật có dạy rằng, khi tâm một người nào được rèn luyện, thì sẽ đem lại hạnh phúc cho người ấy. Ngài nói, trong tất cả những gì mà Như Lai biết, không có cái gì có thể đem lại nhiều hạnh phúc bằng một tâm được trau dồi, phát triển một cách liên tục. Vì vậy, chư tỳ kheo, những ai muốn hạnh phúc, hãy luôn luôn rèn luyện tâm mình và Đức Phật luôn luôn sách tấn các đệ tử phải hành thiện để vun bồi tâm định. Khi một tâm định được định tĩnh, người ấy sẽ thấy được mọi sự vật đúng như nó là vậy. Vì sao và làm sao? Là vì khi người đó thấy được con mắt này là vô thường, người đó thấy được vật thấy này là vô thường, cái thức sanh khởi này là vô thường cái xúc chạm giữa con mắt và vật được thấy là vô thường. Cái cảm giác sanh khởi do xúc chạm, đó là vô thường. Thì lúc ấy người đó mới thật sự thấy và hiểu mỗi sự vật đúng như chúng là vậy. Do đó muốn thấu suốt bản chất hay thực tướng của mọi vật thì tất yếu phải phát triển tâm định. Trước khi muốn phát triển tâm định, ta cần phải hiểu tâm định là gì và các đặc tính của nó. Ý nghĩa phản ngữ Samadhi, concentration, tâm định được giải nghĩa là một sự chú tâm, gom tâm hay trụ tâm vào một điểm một cách thiện lành. Từ ngữ này gồm hai phần. Sam có hai nghĩa. Một cách đều đặn và một cách chính xác. Ati, cái gì được đặt lên? Vậy Samadhi là một tâm sở đặt lên một cách đều đặn, chính xác hay đúng đắn trên một đối tượng, một đề mục. Tâm sở này đặt cái gì? Đặt cái tâm và các tâm sở khác. Đặt ở đâu? Ở trên một đối tượng duy nhất. Vậy tâm định là một tâm sở có công năng giữ tâm và các tâm sở khác trên một đề mục duy nhất, không để tâm bị tán loạn hoặc bị các đề mục khác chi phối hay làm gián đoạn. Đặc tính của tâm định là không bị phân tán nhiễu loạn. Khi tâm được định nó sẽ bám chắc, an trụ lên trên đề mục hành thiện. Phận sự của tâm định là giữ không cho phân tán sanh khởi. Khi tâm được an trụ lên trên một đối tượng, thì tâm đó không bị lai chuyển, không rung động, không đi đây đi đó. Tâm định được ví như một ngọn đèn hay ngọn nến được giữ trong một phòng kín, không có gió. Nguyên nhân gần của tâm định là tâm an lạc, sức kha, êm đềm. Tâm an lạc là một điều cần thiết để có được tâm định, nhiều loại tâm định. Hôm nay sư giảng về loại tâm định thuộc thiền chỉ, còn gọi là thiền vắng lặng, samatha. Hai từ Samatha và Samathi thường được dùng giống như một nghĩa, nhưng Samatha còn có nghĩa là cái gì làm cho tâm an tịnh, lắng động. Trong Phật giáo có hai loại thiền, thiền chỉ hay thiền vắng lặng, hay thiền định Samatha, thiền quán hay thiền minh sát Vipassana. Tâm định trong thiền chỉ có hai loại, cận định và các tầng thiền định tâm cận định, sanh khởi trước khi tâm các tầng thiền định sanh khởi. Tâm định qua các tầng thiền là một trạng thái tâm linh cao và sâu sắc nhất mà một hành giả thiền chỉ có thể đạt được. Cả hai tâm cận định và đại định qua các tầng thiền đều có thể định chỉ, gạt bỏ qua một bên được năm chướng ngại tâm linh còn được gọi là năm triền cảnh. Sau khi đạt được cận định và tâm định qua các tầng thiền, nếu hành giả cứ tiếp tục hành thiền có tiến bộ, thì sẽ đắc được các pháp thần thông. Riêng đối với Đạo Phật, thiền vắng lặng không phải với phương cách và mục đích chỉ để đạt cận định, đại định hay thần thông, nhưng cốt để chúng ta có tâm định và dùng tâm định này làm nền tảng để thiền quán. Mục tiêu tối thượng của Phật Pháp là làm sao gột rửa mọi ô nhiễm trong tâm và để thanh lọc tâm. Ta cần phải hiểu rõ đặc tính của sự vật. Thấy chúng thật sự là vô thượng, khổ và vô ngã. Thiền vắng lặng cũng thanh lọc được tâm, nhưng không đến mức rốt ráo, không thể đưa dẫn ta đến sự khám phá sự thực chứng được các đặc tính của mọi hiện tượng của thân và tâm. Thiền vắng lặng chỉ đình chỉ được các ô nhiễm, nhưng nó không thể tẩy trừ mọi bất tịnh ngủ ngầm trong nội tâm. Nhưng ta có khả năng phát triển được tâm định mạnh mẽ qua các tầng thiền vừa đạt này, để làm đối tượng cho thiền minh sát của mình. Từ đó, qua phát triển tâm minh sát, ta sẽ tiến dần qua những tầng tuệ giác của thiền quán để đạt được mục đích cuối cùng. Do đó tuy thiền chỉ chính nó không thể đưa dẫn tới giải thoát giác ngộ, nhưng nó rất cần thiết cho sự thực tập thiền quán. Thiền vắng lặng có thể được hành trì qua nhiều đối tượng khác nhau. Trong kinh điển, có 40 đối tượng cho thiền chỉ, và ta có thể chọn bất cứ đối tượng nào cũng được để hành tập. Chia làm nhiều nhóm. Nhóm 10 Casina, biến sư. Chữ Casina khó dịch cho chính xác, nên hãy giữ nguyên từ này. Casina có nghĩa là tất cả, bao gồm trọn vẹn. Vậy khi ta dùng đề mục này là để tâm bao trùm đối tượng một cách trọn vẹn. Mười Casina là đất, nước, gió, lửa, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, khoảng trống không gian và ánh sáng. Bốn Casina đầu thuộc về tứ đại tức là bốn yếu tố căn bản của vật chất. Với đề mục Casina này, hành giả có thể đạt cận định và các tầng thiền định tức là sơ thiền, tầng thiền thứ nhất đến tầng thiền thứ năm. Casina đất làm đề mục thì lấy một đĩa bằng đất sét có màu hừng đông, đường kính khoảng 10 inch, mặt láng, sạch. Đặt đĩa ngay trước mặt, vừa tầm, không xa quá cũng không gần quá. Nhìn đĩa và để tâm nơi đĩa, thầm lặp lại trong tâm. Đất, đất. Hàng ngàn, hàng vạn lần như vậy. Hãy nhận rõ đối tượng một cách chi tiết để ghi thật kỹ vào tâm hình ảnh của nó. Có lúc ta mở mắt nhìn, trong khi ta niệm thầm. Có khi ta nhắm mắt, để đưa hình ảnh này vào tâm, cho tới một lúc nào đó. Mặc dù nhắm mắt, nhưng ta vẫn thấy được hình ảnh đĩa rất rõ ràng. Khi thiền tập tiến triển, hình ảnh trong tâm này càng ngày sẽ càng phi tế hơn. Lúc đầu hình ảnh hiện ra trong tâm, vẫn niệm, giống hệt như đĩa đất thật bên ngoài từ màu sắc cho đến những lằn vết thu thiển của nó. Lần lần hình ảnh này sẽ trở thành hoàn hảo hơn. Những khuyết điểm trên đĩa đều biến mất, thành một đĩa sáng loáng chẳng khác gì mặt trăng hay mặt trời. Và nếu hành giả trụ tâm lên hình ảnh này một cách vững chắc, thì sẽ sanh khởi một tâm sở đặc biệt mà từ trước đến nay chưa bao giờ kinh nghiệm được. Đó là tâm định có khả năng làm tâm trụ trên một đối tượng một cách lâu dài. Từ đó hành giả sẽ tiến dần lên để đạt năm tầng thiệt. Casina nước Nhìn nước trong một chậu nước Casina lửa Nhìn ngọn lửa qua một lỗ hở Casina gió Quan sát sự di động của các cành cây hay cảm giác được sự di động của gió khi đi ngang qua khe hở. Các màu xanh đỏ là một hình tròn có sơn màu mình chọn. Khoảng trống, không gian hay ánh sáng cũng được nhìn qua một khoảng hở. Nhóm 10 Asufa ô trực, Quán 10 ô trực trạng thái tan rã của một xác chết để phát triển về sự hoại diệt của thân người chết. Từ đó, suy niệm những đặc tính này nơi thân người đang sống. Cách quán này khó thực hiện trong thời Đại Tân Tiến này. Nhưng vào thời Đức Phật, các xác chết được mang ra nghĩa địa để cho rửa nát, nên người ta có thể quan sát được những giai đoạn hoại diệt của xác chết. Vì đối tượng này rất dễ sợ rùng rợn, nên hành thiền loại này chỉ có thể đạt cận định các tầng thiền thứ nhất mà thôi. Do hành giả phải luôn luôn hướng tâm đến đề mục mới giữ tâm trên đề mục được. Và tầng ở thiền này là tầng thiền vẫn còn chi thiền, tạm vi tác cả. Nhóm thứ ba gồm 10 đề mục. 1. Quán niệm về các phẩm tính của Đức Phật có thể lấy một trong chín phẩm tính hoặc nhiều hơn. Bên Miến Điện khi dùng quan niệm này, người ta hay dùng một sâu chuỗi làm tràng hạt. Cứ niệm một phẩm tính là một lần một chuỗi. Chuỗi gồm 108 hồn, thì có thể niệm chín phẩm tính này trong 12 lần. Tuy chú giải không nói đến cách lần chuỗi lần này. Nhưng sư nói muốn dùng hay không cũng được. 2 quán các phẩm tính của Pháp. 3. Quán các phẩm tính về Tăng. 4. Quán về giới đức của chính chúng ta. 5. Quán về tâm rộng lượng. 6. Quán thiên. Suy niệm về những phẩm hạnh giống chư thiên mà chính ta có được như tâm từ trí tuệ. 7. Quán niệm về sự thanh tịnh của Niết Bàn Đây là đề mục mà các vị đã đạt được các tầng thánh mới hành trì được. Nhưng một người phàm cũng có thể suy niệm các tính chất thanh tịnh này qua sự học hỏi về kinh điển. Các đề mục từ một cho đến bảy quá sâu sắc và rộng rãi, nên tâm hành giả khi quán các đối tượng này không trụ để đạt các tầng thiền, mà chỉ đạt các cận định thôi. Tâm cận định gần giống như tâm của các tầng thiền, nhưng chưa thật sự đạt các tầng thiền chana. 8. Quán niệm về sự chết 9. Quán niệm về 32 thể thu trượt của thân để thấy tính chất bất tịnh của thân, chỉ đạt cận định và sơ thiện. 10. Quán về hơi thở, hơi thở vào và hơi thở ra, Đề mục này dành cho thiền chỉ lẫn thiền quán, chỉ khác nhau về phương pháp và mục đích. Phép quán này có thể đạt cận định và lên đến năm tầng thiền, nhóm tứ vô lượng tâm. Brahma Vihara có nghĩa là nơi các vị phạm thiên trú ngụ. Đề mục này không biên giới. Hành giả thiền trên đề mục tứ vô lượng tâm trải tâm lượng thênh thang trùng khắp pháp giới. Họ sống không khác gì các vị phạm thiên vậy. Quảng tâm tự, mong muốn cho tất cả chúng sanh an vui. Quảng tâm bi, mong mọi người hết khổ, đừng gặp quan trái. Quảng tâm hỷ, có tâm quan hỷ khi thấy người khác thành công, hạnh phúc. Quảng tâm xả là đệ mục quán cao thượng hơn cả khi lấy tâm xã làm đề mục. Trong tâm người hành giả không có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, mà chỉ có một trạng thái bất động, không thiên về thích hay không thích, không bị lai chuyển bởi hạnh phúc hay khổ đau. Đối tượng của hành giả là tất cả chúng sinh trong tất cả pháp giới. Khi thiện tâm từ, người đó rải tâm từ đến mọi giới mọi loại. Khi thiện tâm bi, ta mong chúng sinh thoát hết khổ đau quan trái. Thiện tâm hỷ ta cầu mong và vui mừng với tất cả những ai đang có may mắn thành công. Hành trì tâm xã, ta không phiền vì chúng sanh nào. Thường hành giả bắt đầu rải tâm từ bi hỷ, tự chính mình đến thầy tổ cha mẹ, thân thích, rồi đi lần ra tất cả chúng sinh ở khắp thế giới. Thí dụ, thiện tâm từ, niệm, mong cho tôi, tất cả chúng sinh được an lành và hạnh phúc. Thiện tâm bi, niệm, mong cho tôi, đi tới tất cả chúng sanh. Thoát khỏi các phiền não tai ương khổ đau. Thiện tâm hỷ, mong cho tôi, và đi đến tất cả chúng sinh đang được hạnh phúc đừng mất đi hạnh phúc này. Thiện tâm xả niệm, nghiệp này là vật sở hữu của tôi. Và từ đó đi tới mọi chúng sanh, đang ở trong mọi điều kiện mà ta không thể làm gì hơn được để thay đổi hoàn cảnh. Chúng sanh hay đau khổ chẳng qua là do nghiệp của họ. Thiện tâm từ bi hỷ có thể đạt từ cận định đến các tầng thứ nhất đến thứ tư. Thiền tâm xã có thể đạt cận định tầng thứ nhất đến thứ năm. Quan niệm và tính chất bất tịnh của thức ăn Khi Đức Phật vừa thành đạo, Ngài có ý nghĩa là giáo pháp của Ngài vừa chứng đắc quá phi diệu, khó mà đem ra giảng dạy lại cho nhân gian vì nó hoàn toàn đi ngược dòng với tất cả pháp thế gian. Đối với các hành thiện bằng cách suy niệm về tính ô trượt của thực phẩm này cũng vậy. Không có ai thích loại hành thiện này. Gia đình nào cũng chú trọng vào bữa ăn. Đi vào quán niệm, ai cũng chúc quý vị ăn ngon. Trong một khóa thiền nọ, sư có nghe một thị giả người Mỹ, cứ mỗi lần dân côn cho sư, vị này hay chúc mong sư thưởng thức món ăn. Khi mà các sư luôn được tập không thưởng thức các vật thực. Mục đích của Đức Phật khi dạy cách thành thiền này là để tập cho ta khởi niệm về sự ô trượt của miếng ăn để ta không dính mắc, tham ái hay sân hận nào đó. Thường ngày cư sĩ có thể suy niệm rằng, để có miếng ăn này, họ phải chịu đựng bao nhiêu cực nhọc, kiểm tra tiền mua thực phẩm, nấu nướng vân vân. Đối với một tỳ kheo, thì vị này phải quát rằng để có một bữa ăn, mỗi ngày ta phải đi quanh khắp xóm làng khất thực, đôi khi gặp bò điên chó dại, rắn xích vân vân. Khi ta nhai thực phẩm trong miệng, trộn với nước miếng thì nó trở thành bất tịnh, vì nếu ai lỡ nhổ ra thì không bao giờ có can đảm ăn lại. Hành pháp này chỉ để đạt đến cận định mà thôi, vì tâm hành giả không đủ mạnh để đạt đến các tầng thiệt. Mức định chính của nó chỉ cốt để dẹp tham ái vào thức ăn, cách ăn mà thôi. Quán niệm về bốn yếu tố vật chất căn bản, tứ đại. Phân tích 32 phần của thân, đi từng phần một để xem phần đó thuộc về yếu tố nào đất, nước, gió, lửa. Trước hết, cần hiểu thế nào là tứ đại cùng các đặc tính của các yếu tố này. Thí dụ khi cảm giác được phần nào cứng, mềm, thì ta hiểu ngay đó là yếu tố đất. Khi cảm thấy được cái gì dính, gò bó, thì biết đó là yếu tố nước. Vậy khi ta thấy và hiểu về các yếu tố này trong tất cả vạn vật, cũng như trong chính thân mình, nhất là khi ta quán trở lại trong thân. Ta sẽ lần lần thấy rõ trong thân ta có từng yếu tố này. Do đó sẽ từ từ mất đi trong ta cái khái niệm về sự độc nhất, về sự gom chặt, về sự toàn khối của thân này. Từ đó hành giả cũng suy niệm được tính vô thượng của thân. Để một phân biệt tứ đại này trong thiền vắng lặng, chỉ giúp đạt đến cận định chứ không đến các tầng thiền. Vì đây là một đề tài quá sâu rộng và khó hiểu, nên tâm ít được an trụ lên đối tượng. Nhóm bốn tầng thiện vô sắc giới Nếu quý vị chưa có sự hiểu biết về căn bản vi diệu pháp, thì không thể nào hiểu được bốn tầng thiện vô sắc giới, tứ không định khi một người hành thiền chọn đề mục này, thì nó sẽ đưa dẫn tâm người đó đạt các tầng vô sắc giới, vượt qua những trạng thái thuộc sắc giới. Tâm định người đó sẽ ăn trụ vào các đối tượng mênh mông, như là khoảng không gian vô biên hoặc cảnh giới không còn tư tưởng. Sư sẽ không đi sâu vào phương pháp. Trên đây là 40 đề mục thuộc thiền chỉ trong số 40 đề mục này Đức Phật hay khuyến khích các đệ tử, nhất là chư sư, nên hành trị bốn pháp bảo vệ để tập trung chống lại các ô nhiễm tâm cùng các khuấy động có thể đến từ bên ngoài khi hành. Quán niệm về các phẩm hạnh của Đức Phật Quán niệm về sự chết Quán tâm tự Quán niệm về tính ô nhiễm của thân Chú giải có ghi rằng Chúng ta có thể tìm thấy 40 đề mục thiền chỉ này ở trong giáo pháp của những đạo khác hoặc những thời khác. Không như thiền quán là một phương pháp chỉ có vào thời Đức Phật và được giảng dạy bởi chính Đức Phật. Các đề mục thiền chỉ này đã được nhiều vị thầy của các giáo phái khác giảng dạy trước và sau thời Đức Phật. Mặc dù chúng ta đang thực tập thiền minh sát, nhưng không phải vì vậy mà ta xem thường thiền vắng lặng, hoặc cho là thiền vắng lặng có giá trị không bằng thiền quán. Thiền vắng lặng có chỗ đứng riêng của nó trên tiến trình tâm, của mỗi ai muốn tu tập, giới, định, huệ. Đức Phật cũng chỉ dạy thiền chỉ cho đệ tử của Ngài, nhưng chúng ta cần thiết hiểu một điều rất quan trọng là không nên bận lòng và dừng lại ở thiền vắng lặng Chúng ta nên hành thiện vắng lặng khi cần và muốn, nhưng phải biết vượt xa hơn. Phải đi đến và tiến lên bậc thiền quán. Và chỉ có thiền quán là có thể đưa dẫn ta đến mục tiêu tối thượng. Là sự tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm. Và chỉ có thiền quán mới làm được việc này. Phật tử chúng ta phải coi thiền quán như là một pháp môn quan trọng bậc nhất. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta không dùng đến thiền chỉ, vì chúng ta cần phải hành trì thêm một số đề mục của thiền này. Nếu muốn biết thêm về thiền vắng lặng, thì sư nghĩ quý vị nên đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo, gồm khoảng 800 trang, trong đó có hơn phân nửa là dành cho đề tài thiền vắng lặng này. Sa thu, sa thu, sa như Lai Thiền Viện 24 tháng 10 1997